cổ nhân đã đúc kết ra những đạo lý làm người vô cùng sâu sắc. Dưới đây là 9 đạo lý để một người, cho dù phú quý hay bần hàn, có thể tu dưỡng đức hạnh được truyền lại trong cuốn sách kinh điển của Nho Gia Luận Ngữ. Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống chiêm nghiệm những đạo lý của người xưa trong video ngày hôm nay. 1. Giữ chữ tín Người bất tín chắc chắn sẽ không tạo dựng được chỗ đứng cho mình Xưa nay, trong số những người mưu thành nghiệp lớn, không có ai là người không trọng tín giữ lời. Có câu, được hàng trăm cân vàng cũng không bằng được một lời hứa của quý bố. Cuối thời nhà Tần, nước sở có một người nghĩa hiệp tên là quý bố, tính tình khẳng khái, trượng nghĩa thích giúp người. Cho dù là khó khăn đến đâu, việc mà ông đã đồng ý thì tận lực làm đến nơi, nên bách tính lưu truyền câu được hàng trăm cân vàng cũng không bằng được một lời hứa của quý bố. Câu một lời hứa đáng giá ngàn vàng là từ đây mà ra. Thành tín không chỉ là không nói dối, mà còn phải đối đãi với mọi người thành thực, nói được làm được, giữ lời, còn phải có thể thành thực nhận thức bản thân, đối diện với bản thân, không tìm cớ cho bản thân mình. 2. Làm chủ bản thân Trong luận ngữ có câu Vui mà không dâm ngã mà không gục. Tuân tử lại nói, giận không phạt quá, vui không thường quá. Khả năng làm chủ bản thân là một năng lực phải có của đời người. Trên đường đời, có rất nhiều loại dụ dỗ, năng lực kiểm soát bản thân là một tấm lá chắn an toàn để đi qua bờ vực nguy hiểm. Năm xưa nước Ngô tấn công nước Việt, Việt Vương bị bắt. Sau khi bị đẩy đọa ở trong cung nước Ngô trong 3 năm, thì ông chịu nhục nếm phân mà được về nước. Về rồi lại nằm trên rơm giả, nếm mật đắng, từng khắc đều không dám quên, cuối cùng có thể tiêu diệt được nước ngô. Vậy nên người có thể tự làm chủ bản thân mới có thể làm chủ được vận mệnh của chính mình. 3. Khoan dung Việc qua rồi không nói, chuyện cũ nên bỏ qua. Những gì đã qua thì cho nó trôi qua nếu như cứ nhất định ôm chặt quá khứ không bỏ thì không có cách nào đón lấy tương lai. Thù hận cũng vậy, phẫn uất cũng vậy, nếu để các cảm xúc tiêu cực chiếm lĩnh tâm trí thì ánh sáng mặt trời tự nhiên sẽ không đến. Tưởng Uyển chủ trì nước thục, thuộc hạ là Dương Hí ăn nói ấp úng. Có người nói Dương Hí vô lễ với Tưởng Uyển, Tưởng Uyển nghe xong cười xòa nói, đây chính là chỗ đáng tin của con người ông ấy. Đây chính là nguồn gốc của câu nói Bụng tể tướng có thể chèo thuyền Hàm ý nói người khoan dung độ lượng Khoan dung là động lực để người ta tiến về phía trước Hướng đến tương lai Không bị chìm trong mây đen của quá khứ 4. Độc lập Khổng tử nói Tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc 30 tuổi thì tự lập, 40 tuổi thì hiểu rõ sự đời Tam thập nhi lập Lập là sự độc lập về tư tưởng, có thái độ của bản thân trong việc đối đãi với cuộc sống, xử thế với người. Thời Đông Hán, có người thời thiếu niên vì nhà nghèo mà chép sách nuôi gia đình. Một hôm, anh dừng bút lại, cảm thán, đại trượng phu lập công trên xa trường. Có người thấy anh ta như vậy thì cười nhạo, nhưng anh ta lại nói, tiểu tử kia, người đâu biết ý chí của tráng sĩ. Sau này anh tòng quân, đi Tây Vực công lao to lớn. Tiêu chí thực sự để đánh giá một người trưởng thành là khi gặp phải việc gì thì có chủ kiến của riêng mình, khi làm việc thì có nguyên tắc của bản thân mình. 5. Tự xét lại mình Người ta không thể không biết nhìn nhận và xem xét đánh giá bản thân. Người không tự xét mình sẽ không thể tiến bộ. Nhìn vào nội tâm, xét mình mà tỉnh ngộ là nhận thức bản thân là cách tốt để sống có ý nghĩa. Liễu Công Quyền từ nhỏ đã thể hiện ra tài năng thiên phú về thư pháp. Một hôm, ông gặp một người già không có tay, ông cụ dùng chân kẹp bút lông viết chữ còn đẹp hơn cả chữ do ông dùng tay viết. Từ đó mà bản thân ông tự biết răn đe mình không được kiêu ngạo và nóng nảy, tự xét bản thân mình, cuối cùng thành nhà thư pháp đại tài. Hàn Dũ từng nói, tắm suối trong mà tự trở nên thanh khiết chỉ khi đặt bản thân mình ở trong mọi người, không ích kỷ vị tư, tự xét lại bản thân mới có thể thực sự tìm được chỗ thiếu sót của chính mình. 6. Nói cẩn thận làm nhanh nhẹn Chỉ nói mà không làm thì cũng bằng không, con đường không phải do nói tạo thành mà phải đi mới thành. Thành công cũng không phải là nghĩ mà ra mà phải thực sự làm một cách hết sức thiết thực mới được. Người quân tử nói cẩn thận mà làm việc nhanh nhẹn, cho dù nói thế nào thì cũng chỉ là một giấc mộng, quay lại nhìn thì chỉ là tay trắng. Người mà chỉ biết nói mà không làm thực chất chút nào thì là người giả tạo và giả nhân giả nghĩa. Ruộng tốt do người cày cấy, thuyền nhanh cho người năng trèo, có phó suất mới có phúc báo, nói cả một nghìn lần cũng chẳng bằng làm một lần một cách hết sức thiết thực. 7 ôn cổ minh kim. Thời gian không dừng, học tập cũng không ngừng. Học tập là điều không thể khuyết thiếu của con người. Đại tướng Lã Mông trong Tam Quốc xuất thân binh nghiệp, lúc đầu không thích đọc sách, dưới sự khuyên bảo của tôn quyền mà bắt đầu đọc sách. Sau đó khi đàm luận chính sự cùng Lỗ Túc, khiến Lỗ Túc phải thốt lên. Ông quả là tài lược thời nay, không còn là Lã Mông của ngày xưa nữa rồi. Câu thành ngữ quát mục tương khan nhìn bằng con mắt khác là từ đây mà ra. Học tập không đồng nghĩa với việc trở thành học sinh. Kiến hiền tư tề, thấy người hiền thì mong bắt kịp. Lại còn cần phải đúc kết những gì mình trải qua thành kinh nghiệm. Có tìm đúng vị trí của bản thân mình, sau này khi gió nổi gặp thời mới có thể lên như diều gặp gió. 8. Lạc quan vui vẻ Một căn nhà nhỏ, một giỏ cơm, một gáo nước là tất cả những gì có được. Cuộc sống như vậy bạn có thấy ảm đạm vô vọng, ủ rũ thở dài không? Cuộc sống của nhan hồi, học trò khổng tử thực sự là như vậy. Khi người khác cho rằng cuộc sống khổ hạnh như vậy là thống khổ, cảm thấy yêu sầu thay cho nhan hồi, thì nhan hồi lại sống hết sức vui vẻ với một tâm thái tươi vui. Vui vẻ hay không không phải do sự việc, mà do bản thân chúng ta nhìn nhận 9. Nho nhã lịch sự Người thân thiện dễ gần là có phúc khí nhất. Tính thân thiện cũng như tia nắng giữa mùa đông lạnh giá có thể sưởi ấm lòng người. Người thân thiện luôn có thể mở rộng con đường nhân sinh của mình mà không tự biết. Cho dù là bần cùng hay phú quý, thì người ta cũng đều nên có 9 phẩm chất này. Chúng cũng giống như 9 bậc thang, có được chúng mới có thể bước đi tốt ổn định và đi xa hơn. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Trong phúc có họa, trong họa có phúc, bởi tất cả đều là sự an bài tốt nhất. Một lữ khách thấy bà lão bên bờ sông đang buồn rầu vì không biết làm thế nào qua sông. Lữ khách cũng đã mệt mỏi gần như kiệt sức rồi, bèn dốc hết sức toàn thân giúp bà lão. Kết quả, vừa sang sông, bà cụ chẳng nói năng gì đã vội vàng đi mất. Lữ khách thấy rất hối tiếc. Anh cảm thấy dường như không đáng để bản thân vắt hết sức lực giúp bà lão, vì ngay cả từ cảm ơn anh cũng chẳng nhận được. Nào có hay, mấy giờ sau, đúng lúc anh đang mệt mỏi đến mức khó cất bước, một người trẻ tuổi đuổi kịp anh. Người trẻ tuổi nói, cảm tạ anh đã giúp bà nội tôi. Chỉ tiếc rằng bà không thể nói được nên phải dùng cử chỉ tay để căn dặn tôi đem những thứ này biếu tặng anh. Tôi chắc anh cũng đang cần dùng đến. Nói rồi, người trẻ tuổi lấy ra lương khô và cả con ngựa anh ta đang cưới tặng lữ khách. Nhiều lúc chúng ta luôn sốt ruột muốn có ngay câu trả lời, nhưng cuộc đời lại bắt chúng ta phải nhẫn nại mà chờ đợi. Ngay cả chúng ta có hét lên với thung lũng trống vắng, thì cũng phải đợi một lúc mới nghe được âm thanh vang vang văng vẳng vọng lại cũng có nghĩa là cuộc đời luôn sẽ cho chúng ta câu trả lời nhưng sẽ không lập tức nói hết thảy cho chúng ta biết. Thực ra, tháng năm như một ngọn cây khổng lồ cành lá đan sen ngang dọc mà cuộc đời là chú chim nhỏ bay vào bay ra trong đó. Nếu một ngày nào đó, chúng ta gặp gió mưa rét buốt trên đường đời, con tim đã không thể chịu đựng nổi nữa, thế thì hãy kiên nhẫn đợi một chút. Rất có thể ngọn cây khổng lồ này đang chống chọi với gió rét để gây dựng khí tượng mùa xuân, đồng thời từng chút từng chút một tiến đến gần chúng ta, chỉ cần chúng ta nỗ lực. Báo đáp không nhất định sẽ lập tức xuất hiện sau khi phó xuất. Chỉ cần chúng ta chịu đợi chờ một chút, những điều tốt đẹp của cuộc sống luôn luôn đến vào lúc chúng ta không để ý nhất. Bởi vì tất cả đều là sự an bài tốt nhất. Khi chúng ta ở trong nghịch cảnh, cảm thấy mọi việc đều không thuận lợi, tình yêu, công việc, sự nghiệp, lý tưởng đều trở thành mây khói, lòng sinh ra ý niệm tuyệt vọng. Lúc ấy hãy thay đổi góc độ để xem xét vấn đề, tự nhủ với bản thân mình. Tất cả đều là sự an bài tốt nhất, trong phúc có họa, trong họa có phúc, ai biết rằng tương lai sẽ có những thay đổi kinh ngạc. Còn có một câu chuyện như thế này. Có một vị quốc vương rất thích săn bắn và thường cùng tể tướng cải trang vi hành. Câu cử miệng của thừa tướng là Tất cả đều là sự an bài tốt nhất. Một hôm, quốc vương vào rừng sâu săn bắn. Ông bắn một mũi tên hạ được một con báo hoa. Quốc vương xuống ngựa đến xe báo hoa. Nào ngờ báo hoa dùng hết sức tàn, lao lên vồ, cắn đứt đốt ngón tay út của ông. Quốc vương bảo tể tướng uống rượu giải sầu, ai ngờ tể tướng lại mỉm cười nói. Bẩm đại vương, ngài hãy nghĩ thoáng một chút, tất cả đều là sự an bài tốt nhất. Quốc vương nghe vậy rất bực mình, nói. Nếu quả nhân tống giam khanh vào ngục, đó cũng là sự an bài tốt nhất sao? Tể tướng mỉm cười nói. Nếu là như vậy, thần cũng tin rằng đó là sự an bài tốt nhất. Quốc vương nổi giận, sai người đem tể tướng tống giam trong ngục. Một tháng sau, quốc vương đã dưỡng lành vết thương, một mình đi vi hành. Ông đến một vùng núi rừng hẻo lánh, bỗng từ trên núi một nhóm thổ dân xông xuống, bắt ông trói gô lại rồi đem về bộ lạc. Bộ lạc nguyên thủy trên núi, mỗi khi đến ngày trăng tròn đều xuống núi tìm vật tế nữ thần mặt trăng. Thổ dân chuẩn bị đưa quốc vương đi thiêu để tế thần Đúng lúc quốc vương tuyệt vọng, viên quan tư tế bỗng kinh hãi thất sắc, ông ta phát hiện ra ngón tay út của quốc vương bị thiếu một đốt. Đây là đồ tế không hoàn mỹ, nhận được đồ tế như thế này, nữ thần mặt trăng sẽ nổi giận. Thế là nhóm thổ dân thả quốc vương đi. Quốc vương mừng rỡ, sau khi về cung sai người thả ngay tể tướng, bày tiệc rượu mời. Quốc vương nâng chén chúc rượu tể tướng rằng Khanh nói thực sự không hề sai chút nào, quả nhiên, tất cả đều là sự an bài tốt nhất. Nếu chẳng phải quả nhân bị báo hoa cắn, thì hôm nay ngay cả mệnh ta cũng đã mất rồi. Quốc vương bỗng như nhớ ra điều gì, hỏi tể tướng. Nhưng Khanh vô duyên vô cớ bị giam trong ngục hơn một tháng, vậy thì nói sao đây? Tể tướng chậm rãi uống chén rượu, rồi mới nói. Nếu thần không bị giam trong ngục thế thì người tháp tùng bệ hạ đi vi hành ắt là thần. Khi thổ dân phát hiện ra bệ hạ không phù hợp để tế thần, vậy chẳng phải sẽ đến lượt thần đó sao? Quốc vương không nén nổi phá lên cười ha hà rồi nói, quả nhiên không sai, tất cả đều là sự an bài tốt nhất. Câu chuyện trên nói nên một đạo lý, khi chúng ta gặp sự việc không như ý, tất cả nhất định là sự an bài tốt nhất chớ buồn giàu, chớ chán nản, cũng không được nhìn nhất thời. Hãy đưa tầm mắt nhìn ra xa, mở rộng tầm nhìn cuộc đời. Chớ than thân trách phận, chớ trách trời oán người, hãy luôn luôn lạc quan, cố gắng, tin rằng trời không tuyệt đường sống con người. Tất cả đều là sự an bài tốt nhất, đây chính là câu chuyện mà các bậc thầy thôi miên tâm lý thích kể nhất. Vì họ thấy rằng tiềm ý thức của con người vô cùng lớn mạnh, hơn nữa lại không có khả năng phán đoán. Chỉ cần chúng ta nhập vào câu lệnh và chương trình chính xác, tiềm ý thức sẽ nghe theo và thực hiện. Thôi miên là phương pháp nhanh nhất ảnh hưởng đến tiềm ý thức, gây dựng lại tiềm ý thức. Câu chuyện này có tác dụng chính diện tích cực, thực tế chứng minh tác dụng vô cùng lớn. Rất nhiều người nghe xong câu chuyện này đều có sự cải biến cuộc đời hơn nữa cuộc đời sau đó còn tiếp tục chứng minh câu nói ấy. Kỳ thực, chỉ cần chúng ta suy nghĩ lại kỹ lưỡng mỗi sự kiện trong cuộc sống, cũng có thể tự nói với bản thân rằng tất cả đều là sự an bài tốt nhất. Khi ở quanh chúng ta có người phát tín hiệu cầu cứu như tâm trạng chán nản, nổi giận đùng đùng hoặc hành vi dị thường thì hãy kể câu chuyện này cho họ, khơi thông tâm lý hữu hiệu hơn các biện pháp dự phòng rất nhiều.